công tắc vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo mà tôi sẽ thử đó, là tính năng khóa ga khi mà nước cạn nồi thì ở đây tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt này đây. để mà thay thế cho hai cái nồi thì ở điều kiện bình thường á quay cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga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 thì nó sẽ tùy vào cái vị trí cái que cảm biến đó, nó tiếp xúc với cái đáy nồi và nó sẽ cho chúng ta cái nhiệt độ khác nhau thì để mà khắc phục vấn đề về pin đó khi mà các bạn mua biết ở chúng tôi đó, thì các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc đây. thì nó sẽ bao gồm ở đây á, là bộ pin sạc như thế này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 chúng ta móc vào như thế này đây để có thể mà cố định cái lò xo lại để khi mà có cho vào sử dụng á sẽ không xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra ở bên không biết á thì tôi cũng sẵn cái đầu dây chờ đây để cho các bạn đi cắm nó cắm sạc vào rồi chúng ta có thể sạc pin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 thì khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ này á thì chúng ta phải để bên này trống đây các bạn phải để bên ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ á, mà vẫn đi bên trong hộp pin á thì khi mà hết thời gian cho nó cắm này bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên các bạn lưu ý điều này khi mà sử dụng cắm hẹn giờ ở bên phải chúng ta sẽ có tính năng rang xào đồ khô đây ấn và giữ khoảng từ 3 đến 5 giây đây khi đèn sáng đỏ như thế này thì ở điều kiện bình thường á như ban nãy tôi đã nói á là ở cảm biến này nó chỉ chịu được cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga. nên khi mà các bạn rang xào những món ăn mà các bạn cần đến nhiệt độ cao á các bạn phải kích hoạt tính năng này lên thì khi các bạn kích hoạt tính năng rang xào này lên á thì cái que cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ từ 250 lên đến 300 độ lúc đó các bạn sẽ có thể rang xào thoải mái mà không có vấn đề nhiệt độ nó sẽ bị kiềm hãm lại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 là để tiết kiệm lượng ga cho các bạn và thứ hai á, là phòng chống trường hợp ga nó sẽ bị rò rỉ xảy ra tình trạng cháy nổ nên rất là an toàn khi mà các bạn sử dụng mâm mà bị đánh nướng này các bạn nên cho một ít cái lượng nước vào bên trong cái mâm hướng phía dưới này thì trong quá trình các bạn nướng á, hơi nước nó sẽ bốc lên thì thực phẩm các bạn nướng nó sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi các bạn nướng xong rồi á, các bạn vệ sinh thì nó sẽ được dễ dàng hơn thì chúng ta sẽ có một loại van sử dụng rất là phù hợp với dòng bếp này đó là cái dòng van Namilus 345 này